Kiểu bếp là Paloma Bếp có model là H8000B Đây là nội thất của bếp đây Thì trước tiên thử những cái tính năng của dòng bếp này á, Thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản Thì đây là một số bếp những có, có những cái chức năng an toàn cơ bản đây Và tiếp nữa là bếp mặt kính full chức năng Bếp ga âm, từ âm thì ờ, tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi gió thổi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khóa ga khi tắt lửa nè giống như cái đầu mỏ hàng còn khóa ga khi mà nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi ở cái đầu cảm biến này nè thì nó sẽ khóa ga lại có một số bếp thì nó sẽ có cái thêm cái nút 3 giây là cái nút này đây thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của bếp bên phải này lên đến 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga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 khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp á, thì nó có cái nút 3 giây thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 hay bạn nào đã lựa cho mình được một cái dòng bếp mà mình ưng ý và phù hợp với mức giá của các bạn á, thì mình cũng có thể chụp hình lại vị trí ngay con đó các bạn gửi cái hình đó kèm thêm cái mã số series này trên cái con đó đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem số thứ tự là số 1 đây giá 1 triệu 7 bếp ờ, nút xoay có mặt men chống xước nè số 2 dòng bếp Rinnai cũng có mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 bếp này thì shop cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi giá thì nó chỉ có một triệu rưỡi thôi do cái mặt trước này nó đã bị ố đây và trên nắp thì nó có một ờ, chỗ ờ, cấn sước nên shop sẽ đưa ra một cái giá thấp để ờ, cho các bạn dễ dàng lựa chọn tiếp theo số thứ tự là số 3 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư tiếp theo số 4 ờ, bếp này cũng có mặt sơn ờ, tráng men chống xước giá 1 triệu 8 số 5 giá 2 triệu rưỡi bếp này shop sẽ gắn thêm cái công tắc rang mặt men chống xước nè số 6 giá 1 triệu 6 sớm cũng đã gắn công tắc rang ra rồi số 8 Rinnai đến với dòng bếp nút nhấn này có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 số 9 dòng bếp Paloma có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 số 10 Paloma của số 10 là dòng bếp Rinnai RT64JH6S mặt men chống xước giá 2 triệu số 11 giá 2 triệu 2 Paloma có mặt men chống xước tiếp theo số 15 bếp kính full chức năng thì đây là những cái chế độ nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu cho bếp bên trái còn bếp bên phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt và hâm nước 3 giây nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng giá 4 triệu rưỡi số 16 nó cũng có những cái chức năng giống như những ờ, dòng bếp full chức năng khác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 còn ở bếp nướng thì nó cũng có hẹn giờ nướng ở phía bên kia đây hẹn giờ nướng cộng trừ đó tiếp theo đến với một số dòng bếp ga âm thì đây là dòng bếp ga âm mặt kính tràn viền màu đen nó cũng có những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác nhưng bếp này nó sẽ được hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng số 18 là hàng trưng bày có mặt men chống xước số 20 đây là hàng dùng lướt rina bếp rina dùng lướt mặt men chống xước đây tiếp đến đây là một số dòng bếp từ âm thì shop sẽ đưa ra một cái mức giá phù hợp nhất để cho các bạn dễ uh, lựa chọn nhưng mà những dòng bếp này thì shop vẫn chưa vệ sinh các bạn muốn vệ sinh thì mình sẽ cộng thêm cái phí vào thì tất cả những dòng bếp từ á, có công suất trên 2000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể sử dụng nguồn điện là 220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 sẽ có bảo hành và trước khi giao bếp thì shop cũng sẽ làm một cái clip test những cái chức năng của bếp trước khi giao thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì shop sẽ đến với một dòng bếp ga để giao cho khách đây thì đây là dòng bếp Paloma H8000B giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và các những cái chức năng của nó thì bếp này nó có mặt men chống xước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 thì chỉ có do gió thổi mạnh thì bếp nó mới tắt trường hợp mà nước rào ra để làm tắt lửa rất là ít xảy ra bếp thì nó đã khóa ga kèm theo cái tiếng à, đóng rờ le nếu để ý thì các bạn sẽ nghe tiếng tạch của rờ le nó đóng lại còn có một số bếp thì nó sẽ báo lên một cái tiếng bíp đó là thiết kế của mỗi dòng bếp đây bên trái đã khóa nè bên phải khóa và bếp nướng cũng đã khóa ga công tắc đang ở vị trí là mở đây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 pin sạc á nếu mà các bạn không theo dõi được thời gian sạc thì các bạn cũng có thể theo dõi vào cái đèn hiển thị trên cục sạc này nè khi sạc pin đầy thì cái đèn này nè nó sẽ từ màu đỏ nó chuyển sang màu xanh thì các bạn có thể à, tháo sạc ra cất đi thì ở cái đầu chờ này tôi cũng đã làm sẵn đây các bạn sẽ cắm vào còn về pin sạc thì nó cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ trên cái viên pin này để các bạn dễ phân biệt và khi lắp pin vào bếp để sử dụng thì các bạn nên quay phải quay cái dấu cộng á hướng ra phía bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin này nếu mà các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động thì tính năng mà nước cả nồi này á thì nó chỉ chịu cái nhiệt độ ở cái que cảm biến nó lên đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa cho dù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 tiếp xúc được với cái miếng sắt ở phía trước này nếu mà các bạn à, sử dụng bếp á, mà cái đèn ở đây nè nó sáng đỏ lên là pin nó đã yếu thì các bạn nên cắm sạc vô còn à, khi mà các bạn có thể nghe vào cái nhịp đánh lửa của nó đây nhịp đánh lửa mà nhanh liên tục nè thì pin nó à, vẫn còn đầy khi nào mà nhịp đánh lửa chậm là pin nó đã yếu thì các bạn nên cắm sạc vô bếp được bảo hành một năm